Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Đó là những gì mà cổ động viên Nam Định hay nói về ông Nguyễn Văn Quân. Năm nay 60 tuổi, ông đã dành ra 20 năm trong số đó để đứng ở vị trí đặc biệt nhất khán đài B sân Thiên Trường, bắt nhịp cổ vũ. Yếu tố thứ nhất là rèn luyện, rèn luyện kiến giọng, rèn luyện sức khỏe và phải có tình yêu. Những hình ảnh ấn tượng của cổ động viên Nam Định đã không chỉ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong nước mà còn được thực hiện bởi các hãng thông tấn nước ngoài để những đội cờ, đội trống, đội kèn với hàng trăm người phối hợp một cách đồng điệu đều một phần nhờ vào tiếng bắt nhịp của ông Nguyễn Văn Quân. Tiếng hô quả, uh, ờ, bác uh, Quân uh, hô làm uh, nhạc trưởng của các nhịp uh, và các uh, nhịp tiếng hô vang đều và những các nhịp uh, rất là đều. Ông Quân luôn đến sân sớm trước khi trận đấu bắt đầu khoảng một tiếng Ông cẩn thận khởi động để bắt đầu công việc của mình. Ở độ tuổi 60, giọng ông vẫn sang sảng, vang khắp khán đài B trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Lúc này thì anh có cảm thấy mệt không? Mệt, cực kỳ mệt. Thưa các bạn, bây giờ tôi còn nói anh Hiếm, nếu mà sau 3 giờ sáng, đến sáng sau thì không nói động Mỗi một trận đấu của câu lạc bộ Nam Định trên sân Thiên Trường đều trở thành một lễ hội đúng nghĩa, đều xuất phát từ tình yêu bóng đá của những người hâm mộ như thế. Dù ở tận thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh Xuân Hứa vẫn lặn lội ra tận Vinh để động viên tinh thần đội bóng quê hương vượt khó. Đội đi đâu là anh em đồng hành theo đó. Anh em phải cố gắng về đây cùng đồng hành với ờ, cổ động viên ở quê nhà kịp lửa cho đội bóng thi đấu cố gắng làm sao giành ờ, trận này giành 3 điểm. Chỉ giành được vỏn vẹn 6 điểm, đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng. Thế nên các cổ động viên hiểu rằng đây chính là thời điểm mà các cầu thủ cần mình nhất. Hơn 2.000 cổ động viên áo đỏ đã phủ kín khán đài C để tạo ra bầu không khí lễ hội trên sân Bình. Tất cả đang chờ đợi vào sự mát tay của tân huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Đội mình thi đấu thì rất tốt nhưng mà thiếu may mắn. À, mong sao ông ấy thay đổi uh, những cái uh, mới và đem uh, may mắn về cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sự tiếp lửa tinh thần đã phát huy tác dụng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi một trận hay nhất kể từ đầu giải, chắt chiu từng cơ hội để rồi vỡ hòa trong niềm vui chiến thắng. 3 điểm cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và 3 điểm dành cho các cổ động viên. Hy vọng với sự hậu thuẫn tuyệt vời từ các cổ động viên nhà, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ vượt qua khó khăn để có thể trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay. Thank you.